Xin chào các bạn đã đón xem video của lần đô thị. Chắc hẳn những khán giả quan tâm đến quy hoạch thủ đô Hà Nội đã không còn xa lạ gì với đồ án phân khu đô thị sông Hồng. Trong đồ án đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt. Phân khu đô thị sông Hồng có chiều dài 40 km, từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở, thuộc địa giới hành chính của 55 phường, xã, thuộc 13 quận, huyện. Quy mô là gần 11.000 hecta. Trong đó sông Hồng chiếm 3.600 hecta, tức là khoảng 33%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 R1, R2, R3, R4 và R5. Đầu tiên là khu vực R1, R2. Khu vực R1, R2 với quy mô dân số là khoảng 40.000 người, diện tích gần 550 hecta, có ranh giới phía đông là cầu Thăng Long và phía tây là cầu Hồng Hà. Đây là khu vực phát triển không gian sinh thái, bảo tồn tính tự nhiên trên cơ sở các làng xóm ven đô được dần đô thị hóa và đất bãi, đất nông nghiệp, trồng rau, hoa màu và cây cảnh. Khu vực này nằm dọc trục đê hữu hồng, với đa số là nghề sản xuất gỗ, chè, vật liệu xây dựng, làm rượu. Ở Đan Phượng, đất nông nghiệp trồng rau, hoa màu ở Đông Anh và Mê Linh cùng các hoạt động thương mại, vận chuyển do có cụm cảng chèm. Đồng thời, với địa phận bao gồm một phần quận Bắc Từ Liêm. Nơi đây tiệm cận nhiều khu công nghiệp, nhà máy sản xuất. Trong tương lai, khu vực này được định hướng phát triển công viên chuyên đề với mô hình trang trại sinh thái và nông nghiệp đô thị, phục vụ du lịch và các khu vực đa chức năng gắn với các hoạt động thương mại, dịch vụ, vận chuyển. Đồng thời, sẽ có hai cây cầu mới được xây dựng để kết nối giao thông trong khu vực, đó là cầu Hồng Hà và cầu Thượng Cát khu vực bờ hữu sông Hồng, thuộc địa phận huyện Đan Phượng và quận Bắc Từ Liêm, hiện đang có mật độ dân cư cao hơn, tập trung đông đúc dọc theo đường đê. Theo quy hoạch, tuyến đường đê Hữu Hồng từ cầu Hồng Hà đến cầu Thanh Trì và tuyến đê Tả Hồng từ cầu Thượng Cát đến cầu Thanh Trì sẽ được xây dựng mới thành trục đường chính với quy mô 6 đến 10 làn xe. Tiếp theo là khu vực R3, R4. Khu vực R3, R4 có ranh giới ở phía đông là cầu Thăng Long và phía tây là cầu Thanh Trì. Phân khu này có quy mô dân số trên 181.000 người, tổng diện tích là khoảng 686 hecta. Khu vực này được định hướng là khu vực đa chức năng, với các công trình công cộng văn hóa, thương mại dịch vụ và các không gian cảnh quan thúc đẩy tiện nghi giải trí của đô thị ở khu vực bãi giữa trục không gian lịch sử liên kết khu vực Hồ Tây, Cổ Loa. Giao thông hai bên bờ sông khu vực R3-R4 sẽ được kết nối với hai cây cầu được xây mới là cầu Tứ Liên và cầu Trần Hưng Đạo. Quy mô 6 làn xe cơ giới, hai làn xe hỗn hợp. Ngoài ra, thành phố cũng đang xây dựng bổ sung giai đoạn 2 của cầu Vĩnh Tuy và nghiên cứu bổ sung mở rộng cầu Thăng Long. Cuối cùng là khu vực R5. Khu vực R5 có phía Bắc là cầu Thanh Trì, phía Nam là cầu Mễ Sở, phía Đông là đường Đề và ranh giới giữa Hà Nội, Hưng Yên. Dân số tại đây dự kiến là 77.800 người, diện tích 1.687 hecta. Với địa giới hành chính chủ yếu thuộc quận Hoàng Mai và Gia Lâm, dân cư sinh sống tại đây chủ yếu làm nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làng nghề trong đó nổi bật là làng gốm Bát Tràng. Phần lớn diện tích hai bên bờ sông thuộc khu vực chức năng R5, theo quy hoạch đều là vùng được phép phát triển đô thị. Trong đó, bờ hữu sông Hồng của khu vực R5 là bãi đất Hoàng Mai, thành Trì 1, thành Trì 2, có cảng Khuyến Lương, được quy hoạch là cảng container kết hợp với cảng tổng hợp. Cảng Khuyến Lương cùng cảng Hà Nội được quy hoạch là hai cảng chính trong đồ án phân khu sông Hồng. Trong đồ án phân khu đô thị sông Hồng, Hà Nội cũng dự kiến nâng cấp, xây dựng mới các cảng địa phương theo quy hoạch, bao gồm có cụm cảng Trèm, Thượng Cát, cảng tạm Xá, cảng Thành Trì, cảng Bát Tràng. Cảng hành khách và vị trí bến thủy phục vụ giao thông thủy trên sông Hồng sẽ được thực hiện theo dự án riêng và được nghiên cứu bố trí trong giai đoạn sau. Đồng thời, để kết nối giao thông hai bên bờ sông tại khu vực chức năng R5. Trong thời gian tới, Hà Nội cũng sẽ dự kiến xây mới hai cây cầu là cầu Ngọc Hồi và cầu Mễ Sở. Theo quy hoạch xây dựng chung thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, phân khu đô thị sông Hồng sẽ là khu vực đặc thù, phải tuân thủ yêu cầu của luật đê điều, trong đó, đoạn sông có hệ thống đê tiêu chuẩn cấp đặc biệt để ổn định dòng chảy, chống ngập lụt, chỉnh trị lòng dẫn để tăng khả năng tiêu thoát lũ. Thành phố định hướng cải tạo giao thông đường thủy để liên kết với mạng lưới vùng toàn quốc. Các tuyến đường chính khu vực dự kiến có quy mô bề rộng 17 đến 30 m, quy mô 2 đến 4 làn xe. Đối với đoạn tuyến đi qua khu vực dân cư hiện có và đoạn đi ven sông. Hà Nội có thể thu hẹp vỉa hè để hạn chế giải phóng quy mô bề rộng mặt cắt ngang, nhưng vẫn đảm bảo số làn xe theo quy định. Trong quy hoạch giao thông vận tải, Hà Nội nghiên cứu hai tuyến đường sắt quốc gia và 6 tuyến đường sắt đô thị qua sông Hồng. Theo đó, tuyến xuyên tâm Yên Viên Ngọc Hồi – được cải tạo và xây dựng lại, chủ yếu đi trên cầu cạn, chạy chung đường sắt quốc gia, vào ga liên vận quốc tế Hà Nội và đường sắt đô thị, tuyến số 1, dự kiến đi qua sông Hồng tại vị trí phía bắc cầu Long Biên. Quy hoạch là cơ sở pháp lý để thực hiện cải tạo chỉnh trang, tái thiết hệ thống dân cư hiện hữu được tồn tại, bảo vệ, bảo tồn các công trình di tích,